mất đó các bạn giờ đó mình đi vô rồi Edison này không đi hai trăm mấy không tới bốn trăm mấy mất vậy mà nó để mọi kia coi cái nhà nè em à, để giờ cái nhà nào rẻ nhất bây giờ mình quay cho mọi người xem cái nhà nào rẻ đâu cái nhà đó nhỏ là rẻ rồi còn nhà nào nữa nhà ông phòng á Hey boss, which one is the cheapest one around here? I have no idea. <laughs> Usually the smallest. the smallest and the cheapest one. No, I don't. I see this guy every weekend, man. And Isabella's 323. We have an Amelia that's at the end at 333. Yeah. Oh, okay. Amelia and Isabella. Isabella, we don't we don't have an Isabella model, but, but we, we have, have an Amelia, and that's 333. Got it. Thank you. Yep, it's, it's all the way at the end. I saw them the highest, and they, they want yeah. to see the lowest as well. Okay. Thank you. Yes, sir. <laughs> Ai mua căn này không? Năm một ngủ, năm năm một ngủ, năm tắm. <laughs> Chắc tắm Four bedroom, four bath. qua cái căn nhà cái căn à, à gì à, Isabel là, nhỏ nhất rẻ nhất nhưng mà nó không có cái model đó ở đây vô vô đi vô chưa hả nó là đi ai nè không có đi vô này This one is uh, 333. That's the price. Uh -huh. So I saw them the the most expensive one. Now they want to see the cheapest one. Well, oh, there you go. <laughs> okay. two phòng ngủ, hai phòng tắm. Okay. Amelia, two bathroom, two bedroom, and an, an optional for a third bathroom. Bedroom, big room, two garage, 1798 square feet. Total square feet is 2477. The cheapest one on the floor here. <laughs> so let's see. Okay. Trong tất cả các model home này thì có căn này là rẻ nhất trong khu này nha. Mới vô đó. Ờ, mới vô nó có. Ồ, gạch không hả? Vô nó có phòng ngủ riêng đây. Nhưng mà gạch luôn à. Ủa cái này nó ốp optional uh, à, this is an office này là office mà họ nói có thể làm một con con ngủ được thẳng vô thì nó có cái uh, family room như cái bếp này oh, cái này là giống giống nhà nga mà nhỏ hơn nè giống nhà nga nhưng mà giờ dạ, cái nhà nga nhà nga cái cái chỗ khúc à, cái khu cái khu đó nó dài hơn đến phía sau hè sau hè của nhà thì nó có cái patio patio họ cũng để mấy cái võng đây là nằm chơi vui phải không đó à, họ biến chế cũng có cái outdoor bar This is the master bedroom Cái này là cái master bedroom nha các bạn This is the master bedroom Kelas class working kelas ini ada dalam negeri working class ini aja mungkin misalnya Okay, this is the two bedroom, two bath, one optional third bath bedrooms. Okay. Thank you. Thank you. All right, have a nice afternoon. You too. I hope you're happy now. Căn nhà kế tiếp mình cho các bạn xem là 4 phòng ngủ, 5 phòng rưỡi tắm. Giá hiện tại là 711.900. follow me and see this house. This one of the one of the bigger houses around here. Các bạn anh chị các bạn cái này cái model này nó giống như cái uh, gì spa tiền trên bên uh, The Ritz đúng không? Oh, the mirror of the spa tiền model. Hm? cái này giống như spa tiền bên khu mình y hệt giống spa thì luôn nó thấy nó nó, nó. không hết không học cái cái này nó nó đâu hết gì này giống spa thì có chị cu gì mà nằm giữa phòng luôn em tôi muốn sở hữu căn như thế này đây có cái office hai muốn làm có cái office nằm đây phòng à, phòng ngoài giặt dạ. bo ống rượu cái nhà này đặc biệt cái phía sau nó có cái hồ bơi thì à, ai muốn trả thêm khoảng à, năm mươi mấy ngàn nữa thì có cái hồ bơi này đấy there's a little pool over here too just in case you want what build one khung cảnh phía sau của nhà nè guys, just in case you want to get one over here, this is in Wesley Chapel, Florida. This is uh, cái nhà này ở bên uh, the Whiting Ridge in Wesley Chapel. Cũng uh, cái kiểu nó xây cũng tương tự vậy thôi mà nó nó làm cái nhà giống như hơi cục lợi một tí. Nó làm gọn hơn. nhiều quá không có quà có gì đâu. Thì coi vậy bữa nay ngồi coi bằng ba căn nha. Bữa nào quay tiếp. Thank you. I'll see you again. I like the theater. Oh, good weekend. <laughs> oh, the theater is awesome though. One of the bedroom over here. Harry Potter see? Yeah, yeah, yeah. That one is awesome. That whole decoration is awesome. Thank you. I'll talk to you again. Ở ờ, cái gì các bạn hôm nay chỉ show sơ sơ ba căn nhà thôi. Chứ bên đây đông nhiều quá, à, nhà đông người quá, mình đi vô mình cũng đợi đúng không? Chứ mình không phải mình vô mình vô liền tại cái hên xui giống cái nhà mà đẹp đẹp như thế này à bên kia nhớ không mà phải đứng sắp hàng rồi từ gia đình đi vô cháu không phải ai vô cũng được mình đi ra đường này hả mình đi ra đường này ô mình lấy cái à, bảng giá đi hả để mình lấy bảng giá và mình đọc lại cho các bạn xem cái giá của nhà ờ, Hello. Hello. Can I get what of the price? Uh, yeah. Dạ no risk involved because okay. you're just putting a five thousand. Like yeah, just in case. Right. And yours. Yeah, because I do YouTube. My friend ask it but all the time. Three days then Thank you. Contract. And once you go to contract, they require five. Yeah, that's it. So uh, hôm nay mình chỉ show được có ba căn thôi không? Tại uh, cũng đông người quá. Cho hy vọng là một ngày khác mình sẽ làm uh, nhiều video khác nhau hơn. Thank you. Not very nice. quên xí xí xí xí ồ hồi kỳ đó mình đi mua nhẹ mưa quá trọng ờ bữa nay cũng chuyển mưa thôi mà chưa có mưa không mưa nãy lúc mưa lúc mới đầu thì nó mưa mà lúc tới tới cái nó không mưa luôn yeah. còn hồi kỳ đó mình mua mình mua căn nhà của mình á mình vô ừ. mình đặt ờ, cọc á ô mà có có mưa cũng quạt mình lấy cái brochure về nè ai có ờ, biết ờ, giá nhà chính xác thì liên lạc với mình nha rồi à, ai có mua nhà mới nữa thì nhớ hỏi à, thông tin mình trước tại ở đây nó có ở Florida khi mình mua nhà mới nó có một cái à, program gọi là broker rebate so các bạn nhớ liên lạc với mình để mình cho thông tin cần thiết thiết để mình có thể mình save được một số nhất định tiền nào thì thường ở Florida nó có cái program là broker rebate nếu mình vô mình trước khi mình đặt viết xuống rồi mình ký một cái giấy tờ nào á à, thường thường nó nó không nói mà mình mình phải nói là mình có broker đại diện thì họ sẽ cho mình à, ba phần trăm của cái số tiền tất cả cái cái à, cái cái, số tiền cái cái số tiền mình mua yeah ừ yeah cho mình rửa tay cái đã thường thường thường ở Florida nó có cái à, cái broker bay. nếu mình mua nhà mà mình, à, uh, mua nhà mới đặc biệt là mua nhà mới mình nó có cái broker bay thì mình nói nó hỏi mình có đại diện người đại diện có broker đại diện không thì mình nói có mà trước khi mình đặt sách uh, đặt uh, bút xuống mình ký giấy tờ uh, là mình đi vô văn phòng của nó mình phải dẫn cái broker của mình đến chỗ thì họ sẽ cho mình 3% của uh, tất cả ba phần trăm trên cái số giá nhà của mình mua thì à, giống nhà 100 ngàn thì thì mình lấy được à, 3 ngàn không thì à, miễn mình 300 ngàn thì được 6 ngàn mà 400 ngàn thì được tới 12 ngàn 12 ngàn đó là nó nó mình không có lấy chọn được tất cả là 12 ngàn mà mình chỉ lấy thì phần nửa tại vì mình phải share với thằng broker phần nữa còn à, thằng broker nó lấy phần nửa mình lấy phần nửa nghĩa là 16 ngàn mà lấy được à, 12 ngàn mà lấy được 6 ngàn thằng broker lấy được 6 ngàn thì à, cái số tiền đó mình không có cần à, bỏ xuống gì hết à, nó không cái thằng à, builder nó cũng không có quyền à, đẩy cái số giá nhà của mình lên tại cái đó là nó nó trong cái khi nó build cái nhà là nó có cái budget cho thằng broker trước rồi nếu mình biết á thì mình có quyền lợi đó nếu mình không biết á thì không có ừ, okay. thì à, hẹn gặp lại mọi người ở một cái video khác nha bye